Mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau à, Kênh chia sẻ về văn hóa ẩm thực và, và đời sống ha Cô bác, anh chị và các bạn thân mến à, Hôm nay là buổi sáng rồi quý cô bác, anh chị Thì à, em có à, làm à, những món ăn à, để à, chia sẻ đến à, quý cô bác, anh chị và Bây giờ mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng à, theo dõi video nha Thì để coi mình sẽ làm à, những à, món ăn gì nha Rồi thì ở đây là em có à, chuẩn bị à, à, hai thứ đó là học dịch và cua thì à, học dịch và cua này à, em à, sẽ làm món à, học dịch à, đơn giản thôi à, à quý cô bác anh chị đó là học dịch và luộc ha học dịch lộn luộc à, cua thì cũng luộc luôn rồi rau thì à, có rau găm để ăn kèm ha rồi giờ em sẽ luộc học dịch lên bị à, bắt nước để lọt luộc học dịch thì à, mình sẽ cho nước vô ha học dịch lộn ăn muối tiêu kèm với à, rau găm rồi mình không cần phải đợi nước sôi đâu mình cho hột vịt vô luôn ha để luộc luộc dịch chín, xong rồi mình luộc cua sau ha à bữa nay à, được à, hai bốn sáu tám rồi được 10 cái à, hộp vịt lộn ha hộp vịt lộn này thì à, mình à, luộc mình ăn à, muối tiêu à, với rau găm thì rất là tuyệt vời nha hoặc là mình à, có thể mình à, có những à, à món làm những món khác á ăn cũng rất là ngon cũng như là mình gan me nè rồi à, thịt và mình à, nướng bá hành thì cũng rất là ngon ok luôn ha giờ mình à, đậy nắp lại để cho cái hộp vịt này nó chín à, chính rồi đó cô bác anh chị thì à, mình luộc nãy giờ cũng à, cỡ à, 15 phút chính rồi nè giờ vớt ra rồi dớt ra ha làm đơn giản thôi hộp ha đó ngon anh ha rồi giờ à, mình à, luộc cua thì à, ở đây có hai con cua nè hai cua ha mình à, luộc luôn luộc cua luôn cua thì mình để à, ít nước thôi cua nó mau chín lắm mình luộc chừng hai phút một hồ là chín giờ trong khi chờ đợi à, mình luộc cua à, thì à, mình làm muối tiêu ha muối tiêu chanh ăn với hột vịt với lại cua thì rau gâm nè giờ mình đợi nước sôi lên ha đợi cho nước sôi lên cho thiệt là sôi và mình cho cô vô thì giờ mình làm muối tiêu trước thì à, mình cho tiêu vô thêm chanh nữa muối tiêu chanh ha Đó. rồi giờ à, cho vô một ít uh, muối muối hột mình cho vô một ít muối hột làm thì à, làm à, theo kiểu ờ, miền Tây nha cho vô ít à, muối ha rồi mình trộn lên trộn lên xong rồi mình nặng chanh vô thì ở đây là mình à, có chanh nè rồi nặng vô à, nửa trái chanh thôi nhiều quá nó chua không ngon đó rồi vậy là xong ha muối tiêu chanh à, ăn muối tiêu chanh với à, hộp thịt lộn ha với cua đó thì ở đây là nước nó sôi lên rồi giờ mình cho cua vô để mình luộc đậy nắp lại luôn chín trên chín dưới luôn cua này thì mình luộc các khoảng cua còn sống luôn bỏ vô nó còn nguyên nguyên đó mình luộc chừng 2 phút là nó chín cua này mau lắm rồi giờ à, cua nó à, chín rồi đó ở mình à, luộc thì mình chở cho nó đều hai cái hai bề đó nó chín rồi giờ mình lấy cua này ra ha mình tắt lò mình lấy cua ra thì cua này á, là cua cua nhà mình ha cua thiên nhiên nè cua này thịt rất là chắc và ngọt đó cho ra dĩa đi đây còn con cho ra luôn rồi. vậy là mình à, đã làm xong à, hai món ha à, là à, trứng vịt lọn luộc nè rồi cua luộc nè rồi để mình dùng với rau găm muối tiêu chanh rồi à, giờ dạ mời à, quý cô bác anh chị và các bạn cùng thưởng thức với em à, món cua luộc hột vịt luộc ăn với à, găm muối tiêu chanh nha rồi thì nãy giờ em chia sẻ đến à, quý cô bác anh chị là làm hai món ha thì ở đây có à, hột vịt lộn nè rồi có cua thì à, nói chung là hai cái món này là mình ăn ăn chơi thôi ha rồi giờ <coughs> ăn hột vịt đi em em ăn học dịch hay ăn cua học dịch không thì à, mời quý, quý cô bác anh chị và các bạn à, cùng ăn học dịch với em ha học dịch rất là nóng luôn không có cái ly thì ăn không được đâu đó dạ. mình à, để lên cái ly ăn với à, muối tiêu chanh rồi à, rau găm ăn đơn giản thôi nha buổi sáng ăn ăn học dịch buổi sáng thì rất là tốt ha. cùng thưởng thức hột dịch lộn ha đó. hột vịt à, thì ở trong này có nước nữa con bự hấp nước đã quá lấy cái con này ra vô miếng muối tiêu nhai cộng rau găm thơm thơm lộn nha dịch lộn này à, ăn chơi thôi chứ thật ra là mình không ăn nhiều được cái nước nó nó rồi miếng muối tiêu thêm miếng gò găm đó. ăn à. ngon ha nó nói chứ à, học dịch lộn này á ăn rất là bổ nha mọi người à, buổi sáng thì mình à, ăn khoảng hai trứng thôi mình không ăn nhiều nha ăn buổi sáng thì à, rất là ổn tại vì à, hột vịt lộn này á đạm rất là cao nha mình ăn buổi sáng rất là tốt ăn với cậu gầm cũng ngon học cái lộn mà không có cậu gầm mà ăn không ngon để hôm nay à, em cũng à, nhân tiện đây thì cũng à, chia sẻ đến quý cô bác anh chị luôn thì cái kênh của em thì làm xây dựng lên thì cũng rất là lâu rồi cũng có nhiều quý cô bác anh chị và các bạn cũng đã đăng ký kênh và cũng đã theo dõi kênh thì em cũng rất cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã ủng hộ em cũng sắp tới thì cũng dành thời gian nhiều để à, xây dựng cái kênh cho nó ngày à, càng phát triển hơn và những cái nội dung mà em làm á thì cho nó thân thiện với à, cuộc sống cũng như là đời thường của gia đình em bên cạnh đó là những món ăn dân dã rồi á, là những à, những cuộc mà mình đi à, à, ra đồng ra ruộng mình à, bắt tôm bắt cua thì nói chung là em chia sẻ về cái ờ, văn hóa ẩm thực ở ờ, miền Tây Cà Mau thì ờ, em cũng xin gửi đến quý cô bác anh chị là lời cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi và đã ủng hộ kênh ăn học dịch đơn giản như vậy thì cũng rất là ngon ha ตัวคุยใหญ่เอาน้องอ่ะน้องตัวแอมตัว thì con này tôi nhà mình nha, của thiên nhiên và dạ, vàng mình uh, của quê mình được rất là nhiều nha nhưng mà mình ăn theo kiểu uh, tự nhiên rồi à. mình ăn theo kiểu thiên nhiên á biết sao ăn vậy <laughs> cạn thì thông thường người ta cắn người ta người ta đập người ta chặt càng chặt những cái gai này nè cho nó gọn lại còn em đang kiểu ờ, tự nhiên thì ờ, tới đâu thì em ăn cái đó vẫn hay vẫn cắn uhm. ăn như vậy đây mới ngon nha ăn cua mình cắn càng rồi mình bẻ ra mình ăn tự nhiên vậy mới ngon Chua cái cua thì à, rất là nhiều cua cô bác anh chị cua y nè y bự thì cua yếm vuông nè cua gạch ở Cà Mau rất là nhiều cua nổi tiếng em đi ăn thì à, con sao mà em ăn vậy à ăn vậy mới ngon cua này mình ăn không á à, trời ơi có 10 học dịch mà ăn không hết nãy hư hết một hộp <coughs> chậm dùng miếng mua tiêu ừ, ngon còn như không dạ, gạch ừ. dạ tới mùa cua rồi quá ngon luôn cua ngon nhất là cặp càng thật nó ngọt càng bự càng đã thịt nè thịt mình cua ăn vậy mới ngon á cua thịt ngọt lắm à, mọi người ơi cua này à, cua thiên nhiên mà rất là ngọt luôn cua cà mau ăn cua vậy mới ngon <coughs> cua này làm được nhiều món lắm nha như mình à, nhờ à, cô ra mẹ thì cua mình nấu canh cua cua luộc mà người ta thường ăn là ăn cua luộc nhiều hơn cua hấp bia cua hấp nước mắm rất là nhiều món cua này luôn quá ngon ôi trời ơi gạch cua gạch để xanh chưa cắn càng ngon ừ. ừ. gạch chua ngọt á hết rồi đó gì xuống xong chưa ăn nước càng càng ngon mà ăn hết cua mà còn học dịch, thì ra học dịch, ăn không nổi ngán quá cua thì ngon đồ này mắc tiền cũng ngon cua ngon nãy giờ đó, thì à, ăn à, hộp vịt với rau găm muối tiêu còn à, cua luộc đó thì chấm với muối tiêu thì ăn cũng hết hai con cua thì video em chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn đến đây thì cũng xin tạm dừng và em cũng rất mong là quý cô bác anh chị và các bạn đăng ký kênh nhấp vào nút chuông để à, khi mà em có những cái video mới chia sẻ thì quý cô bác nhận được nhiều video lên và bây giờ em à, xin à, kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn những video tiếp theo